Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Ủa sao ông nước ở đâu vậy? Ông đang nước không? Ờ, hello các bạn, hiện nay thì mình đang ở một quán cà phê chó nổi tiếng ở Sài Gòn tên là hai chiếc cô khóc phi